Xin chào anh em nhé Anh em đam mê chơi bài lá như là liêng ba cây hay bài cào thì hôm nay tôi xin giới thiệu với anh em về một cái sản phẩm công nghệ một cái à, đồ chơi hỗ trợ anh em vào cái cuộc chơi nó hiệu quả và tỷ lệ chiến thắng nó giành cao hơn Đấy. anh em đi chơi anh em không cần phải à, phụ thuộc vào bài không cần phải đưa bài vào mà sử dụng toàn bộ bài thanh chín anh em chỉ cần mặc cho một chiếc áo sơ mi đổi bài này thôi thì trên màn hình nhỏ anh đang xem là cái mẫu áo đổi bài của chúng tôi Đấy. thứ nhất về thời trang rất là đẹp và nó rất hợp với anh em thứ hai nữa nó có thể hỗ trợ anh em trong cuộc chơi và giúp anh em biến đổi ván bài điểm số thấp thành điểm số cao thì à, cách sử dụng nó như nào đấy, anh em à, đi chơi anh em học ra bài của cái bộ bài anh đang chơi đấy ví dụ anh em lên bài điểm số như này thấp đúng không nó cũng 5 điểm bài này thì anh em bỏ bài trước khi úp bỏ bài thì anh em chọn bài bất kỳ rồi anh em sẽ hao đi à, rất đơn giản thôi anh em cầm bài gọn gà cái nào muốn hao em cho xuống đi cùng tắt như v này Đó. em chỉ động tác quẹt tay qua thì nó rộng hao đi đây sau khi hai cái bài đã xong thì anh em tiếp tục chơi cái bài sau anh em chơi mấy bài sau và anh em đã đủ khí cây mình với hao được để có một điểm số cao hơn cái bài này tôi có 4 điểm bài và tôi đổi cây 4 sang cây 7 và tôi vừa giấu đi để có 9 điểm 7 điểm bài đấy rất là nhanh Đúng không? Cái sản phẩm này thì áp dụng để anh em chơi liêng, chơi ba cây hay là chơi bài cào thì cực kỳ hiệu quả luôn. Tiếp tục chúng ta có 5 điểm bài. Đổi cái di sang cái 4 để chúng ta 9 điểm bài. Rất là nhanh. Đặc biệt nữa là cái máy đủ bài rất êm và nó rất là xuân xuân luôn, nó không hề bị ờ, vấp lá bài hoặc kẹt ra bài và máy không bao giờ có tiếng động phát ra giúp anh em chơi trong những ờ, không gian yên tĩnh như ban đêm hoặc trong những phòng yên tĩnh rất thuận lợi luôn có những cái sản phẩm kém chất lượng ấy thì ờ, nó thường có những tiếng o của máy hay là lá bài hay bị rắt kẹt cho nên là trong cuộc chơi anh em sử dụng rất là khó khăn nhưng sản phẩm chúng tôi thì anh em tâm hàng được bảo hành trên 6 tháng liền em thoải mái mà chơi vì máy rất là êm và chuẩn chỉ cho anh em cuộc chơi chúng tôi lại tiếp tục uh, thử bài để anh em xem cái à, uh, hiệu quả nó đây tự lên lên bài điểm số có hai điểm bài này thì anh em đổi cái hai sang easy để có liêng à, tvk Rồi. Vâng. Rất là hay luôn Chỉ cần động tác nhẹ nhàng thôi Anh em đã biến đổi thành công ván bài Và hỗ trợ anh em giúp anh em có những điểm số cao và chiến thắng cao hơn Thì anh em nào đam mê về cái sản phẩm áo đổi bài này Liên tôi qua số điện thoại 0974 0743 hoặc 0844 1749 Chúng tôi có rất nhiều cái mẫu mã, nhiều sản phẩm từ áo phông, áo sơ mi hay là áo khoác hoặc là áo uh, cổ tay để anh em có thể lựa chọn cho mình những sản phẩm ưng ý nhất anh em có thể lên trực tiếp website chúng tôi để thử hàng để mà kiếm cho mình những sản phẩm ưng ý nhất hợp thời trang nhất chúng tôi có cơ sở bên xe mỹ đình ở bến xe miền đông anh em có thể à, ở xa thì gọi video chúng tôi sẽ gọi video cho anh em xem à, các mẫu để anh em lựa chọn anh em nào có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại trong hình xin chào anh em